đây Minh Đạm khu di tích lịch sử thì hẳn ra luôn này chúng ta lên tới bãi xe nè giờ dạ, đi đâu nữa thì chúng ta qua gửi xe đó đi đó gửi xe ngay chỗ đó rồi đi đường nào lên gửi xe rồi đi ờ, bộ lên rồi bộ hướng nào không biết đi một lần rồi cái này là khu di tích này là khu di tích nằm đây người ta không cho xe chạy vô xe lên được mà mình đi đường bên đây rồi ờ, đi hỏi mấy anh này chạy xe đi ôi hết nhà hết heo luôn đây mình tới di tích Minh Đạm rồi giờ anh em chúng tôi di chuyển lên trên nè, à, Bạch Vân Điện Để chúng ta à, đi à, Bạch Vân Động nha các bạn giờ mình lên à, tới đỉnh à, núi động 500 à, m. Cái đường đi lên này mình không có chạy xe được. chạy được nè. Không khúc này khúc này vậy chứ khúc trên này còn thấy mà. Đâu có chỗ gửi xe trên đó đâu có chỗ gửi xe đâu mình bắt buộc phải gửi xe dưới này. Đường này là đường đường băng xuyên rừng luôn các bạn. Không cái này người ta cũng kỳ công người ta. Ta chán bê tông rồi nè. hôm nay anh em chúng tôi lên trên này á thì thấy các cô hồi trước đi thấy các cô với lại các thầy ở trên này thì cũng không có đầy đủ nên anh em không được đâu đây mạng yếu nên anh em à, mua ít chén dĩa tô với lại nước tương mì gói nên à, để chứ không phải mình lên làm biếu hả cắm săn bắt chim thu rừng cấm cấm xe chạy nguy hiểm ấy mà chạy xe này mình để ở đây đâu ai biết đâu đậu đây luôn nè ai lên đây thôi bự quá dốc ha biết đi leo núi mang giày rồi mang dép đi hồi nó đứt dép luôn á <laughs> cao quá có cây vịn luôn nè các bạn rất <laughs> cao quá có mấy cái cây vịn để vịn lên đi lên lực sĩ chứ anh <laughs> đã bị gục rồi thôi em đi trước nè đường lên rất là dốc nha bạn có cái ca bật cái mình bám lên đường dốc quá nó làm cái bật gờ như cầu thang vậy bước đi không có bị trượt mệt quá thở miếng nha các bạn <laughs> Nãy ừ. không đem ly nước lên uống anh Mày hết tao bình cô với dĩa đây Đây Đi xuống rất là dốc Bịch tôi chén dĩa còn nhẹ hơn nữa Dám nhẹ hơn đâu bạch vân điện quẹo bên này bạch vân động về bên phải đi không ha tới đây con ha ngã ba nè bạn bên trái là qua bạch vân điện bên phải là bạch vân động một bên vân điện một bên vân động cố lên cái này hết hết mà hút xi măng bê tông ủa tới đây có ngã ba đi đường nào nữa đi đường dưới nè à? anh nhớ không nhớ. ở trên kia cái gì vậy Rồi đó anh với Vũ đi lên đây luôn hả? Ừ, nữa. Cái gì hả? Tới đây làm gì hả? lâu chưa mấy tháng chưa đây là nghe bạn giờ đi xuống hả xe gùa kìa đó cái, cái giống hồi nãy đi ngang đây nè tao nhang vậy đó đúng con chiếu bự bự không à chân ngắn mà đi nhanh dữ anh ờ. ủa bên hông mình này có cái suối phải không anh lộc mưa chắc có mưa có nước hả có suối như cái vực ở sâu lại lỡ xuống nè càng ngày càng sâu xuống dưới đó giống như thung lũng á này em, đá gò mối nấm hột đậy có không có nấm mối đây không đây là vì có nấm mối ôi con ong gì bự cho bá luôn <laughs> ông nghệ hả ông gì bự lắm ghê quá nó chặn đường cuốn chiếu quá trời bò là mình đang đi trên dốc núi luôn ha ở dưới này là cái vực ha à, dưới này là cái vực sâu quấy đường gì vì toàn bộ các sư đi bộ hết ha xa dữ Ô mình nhìn thấy bên Long Hải luôn Mà nó bé cái này là bên Long Hải à. Khuất quá Đây nó khuất cây mình không quay được Ra ngoài mấy biển Cây Rừng anh nói em 10 cây số là còn 9 cây nữa hả cái gì cởi áo khoác chụp cớp à ống quá à. hả ô ôi kìa thấy không các bạn sắp tới rồi bên đó ngay vết đá trắng đó luôn vậy là mình đứng dưới kia mình nhìn thấy vết đá trắng này là chỗ này hả ờ à, đúng rồi đứng dưới tuốt dưới chừng núi ngoài biển á nhìn thấy đá trắng nè ừ. thôi mình tiếp tục đi tới rồi vậy mà anh nói

ôm tảng đá bự luôn wow bao vòng hết luôn bạch vân động ừ. không giờ mùa này không có nước hả đẹp ha có đường ống nước luôn trên núi xuống vân động mùa nắng cấm đốt lửa nay có trồng tre rồi nữa rồi ha mình tới nơi rồi ở chỗ này chỗ à, nói chung các sư các thầy đồ ở thì mình cũng xin tắt máy quay ở đây lát gì mình xin phép rồi mình bật lại anh mình vào hơn mình tắt đó, cái gì nếu mình xin phép được thì mình quay